Chúng tôi đến Phong Nha vào những ngày hè nắng vàng như rót mật Và ngay từ lần đầu khi nhìn thấy những dải xanh hiền hòa ấp ôm đồng vờn quanh núi Tôi đã phải lòng những dòng sông của mảnh đất này Trong lòng nàng Zuka bỗng trào lên niềm khao khát Được lênh đênh hát trên sông nước yên bình Thả hồn theo mây gió cánh chim cao bay trong nắng mai tươi hồng lãng du khắp nơi em với anh cùng lênh đênh quên tháng ngày lãng du khắp nơi em ước mơ được ôm anh trong giấc mơ tha anh nhớ mà thênh thang vui bước trên đường xa duyên ta như khúc ca mong sao luôn mới như ban đầu đang du khắp nơi em với anh cùng lênh đênh ước mong được ôm anh trong giấc mộng chiều hoàng hôn trên sông luôn là những buổi chiều kỳ diệu nắng nhẹ gió mơn man đôi chim thẹn thùng nấp trong lùm cây ngó nhìn khi chiếc du thuyền mang nàng du ca lững lờ trôi qua thiên nhiên dường như đang lắng nghe tiếng hát của nàng và kìa đâu đây bỗng có tiếng cười khúc khích tiếng quẫy nước ùm ùm những đôi mắt to tròn và những hàm răng lấp lóa dưới nắng chiều. Hãy xem những khán giả đặc biệt nào sẽ lên thuyền trong cuộc du ca kỳ lạ của nàng. đôi ta bé ta chơi đôi ta chơi bắn súng khơi khơi chơi công an đi bắt quân gian hiên ngang anh giờ súng ngay tim bang bang anh bắn ngay em bang bang em ngã trên sân bang bang tiếng súng khi xưa bang bang ta sẽ không quên bao giờ khi xưa bang bang ta sẽ không quên bao giờ bắt nhau vui anh ra đi em mất anh yêu không ai coi xem lỗi nơi ai anh ra đi anh đã ra đi anh đi theo duyên mới xa xôi bang bang anh đã ra đi bang bang em sẽ bơ vơ bang chơi bắt nhau vui anh ra đi em mất anh yêu không ai coi xem lỗi nơi ai anh ra đi anh đã ra đi anh đi theo duyên mới xa rồi bang bang anh đã ra đi bang bang em sẽ bơ vơ bang bang tiếng súng khi xưa bang bang không quên bao giờ nay khi ta ra chốn công viên trông bao nhiêu em bé hân hoan chơi công an đi bắt quân gian Trời yêu thay trời bắt nhau luôn bang bang Ta nhớ năm xưa bang bang Trong trái tim em bang bang Tiếng súng khi xưa bang bang Ta sẽ không quên bao giờ Zuka đi và hát Dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020 Mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần Đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương Đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên. Đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh youtube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn